À, xin chào tất cả quý vị và các bạn à, có lẽ chúng ta lại à, có một cái phiên à, thực sự là à, không biết rằng là thị trường khi nào tạo đáy và cái việc mà thị trường giảm mạnh trái chiều ở những cổ phiếu khác nhau khiến cho các nhà đầu tư chúng ta không biết rằng là có nên bán hay là tiếp tục nắm giữ cổ phiếu trong đoạn này vậy trong video hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chủ đề đó là gì ạ thị trường ờ, có thể hồi ngắn hạn tuy nhiên thì cái việc mà rủi ro vẫn còn tiềm ẩn rất là lớn với chúng ta Hello xin chào anh chị em hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề làm thế nào để chúng ta có thể biết thị trường trong thời gian tới nó diễn ra như thế nào à, đây chúng ta có thể quan sát hôm nay chúng ta thấy đây là việc mà thị trường nó đang có những cái biến động trái chiều có những cổ phiếu phổ phiếu rất mạnh ở chu kỳ trước như là PVS hôm nay giảm sàn nhưng cũng đã có một vài các cổ phiếu bắt đầu có tín hiệu xanh và chúng ta thấy là những cổ phiếu rất là mạnh như ri pvd cũng à, giảm sàn và đặc biệt là chúng ta đang quan sát ở đây thì toàn họ về liên quan đến DG, L14, CIO và NT2 hôm nay cũng giảm sàn. Và chúng ta thấy rằng là rõ ràng là thời điểm này thì không có cổ phiếu nào mà nó có thể thị trường có thể chừa được, kể cả những cổ phiếu tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua. Thế câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ quay quan trở lại đến để chúng ta tâm tâm quan quan sát xem là tâm lý chúng ta đang ở đâu ạ. Bao anh chị em thấy là thị trường ở thời điểm này chúng ta có thể comment những cái cái nhận định của chúng ta được không ạ? Chúng ta quan sát nhận định, chúng ta nghĩ nào chúng ta quan sát, chúng ta uh, comment thế ạ. Thị trường còn tiếp tục giảm nữa hay không ạ? Các cổ phiếu tiếp tục nó tiếp tục đi đến đâu và chúng ta cứ quan, chúng ta có thể chia sẻ những cái nhận định chúng ta. Tại vì Dũng muốn chúng ta chia sẻ được cái cái cái cảm nhận chúng ta sau đó thì Dũng uh, muốn đưa ra cái uh, cái phân tích riêng của mình để xem là chúng ta phân tích ở à, uh, đây một số bạn thì uh, tiếp tục giảm uh, còn ai có tiếp tục giảm có thể comment ạ à. thị, ờ, thị trường đang chuẩn bị bán tháo ok một số bạn cân bằng thị trường đang test đáy còn gì nữa giảm tiếp ạ à giảm tiếp và tâm lý đang hoảng loạn đấy thế thì bây chúng ta đang thấy rằng là à, nếu quan sát ở đây thì chúng ta đang thấy là giảm tiếp tiếp tục giảm và VN Index chưa tạo đáy chúng ta sẽ tiếp tục đi ạ chúng ta sẽ tiếp tục uh, chia sẻ thêm là chúng ta đang nghĩ cái gì ạ tiếp tục chia sẻ xem là chúng ta đang nghĩ gì đấy ạ kéo lên để bán được nhiều hơn giảm tiếp giảm 7 phiên TCH giảm 7 phiên một số mã tạo đáy ok thế thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái tâm lý phần lớn nhà đầu tư đang lúc này là gần như là đang lo lắng và ở, ở một vị thế nào đó thì có phải chúng ta đang đa phần chúng ta đã đang bán khá là nhiều Tuy nhiên thì uh, trong một xu hướng thị trường thì phần lớn bao giờ chúng ta cũng biết rằng là thị trường bao giờ bị bán hết, bán sạch trước khi mới đăng. Ở đây chúng ta quan sát về chỉ số của gì ạ? Đây là cái chỉ số của VN30. Nếu chúng ta nhìn về chỉ số VN30 trong phiên hôm nay thì chúng ta thấy ở đây là cái đáy trước đó, chúng ta đang quan sát cái đáy trước đó đây ạ. Đây là đáy trước đó. Và hôm nay chúng ta gọi là test kiểm tra lại cái đáy trước đó nếu chúng ta cứ phân tích một cách uh, khách quan đáy trước đó đây ạ vậy nếu quan sát cái đáy trước đó này uh, nhịp đầu tiên chúng ta gọi là hồi sau đó kéo lên rất là mạnh và tiếp tục kéo đẩy xuống một cái tiếp tục đẩy xuống đến cái vị trí cuối cùng đây là cái nhịp mà đã được phân tích trước rồi ạ thực tế chúng ta được phân tích trước ở cái nhịp này rồi vậy khi mà kéo xuống đến cái vùng hỗ trợ này hôm nay chúng ta thấy là không có khối lượng bán ra à, ở VN30 là không có khối lượng bán ra hôm qua chúng ta thấy là cùng khối lượng như này một cái lượng, biên độ bán rất là lớn cùng khối lượng biên độ bán rất lớn hôm nay chúng ta thấy là có những lúc mà nó đã kéo lên nhưng thiếu cầu tham gia vào kéo lên thiếu tàu cầu tham vào và việc mà biến động lớn ở trên cái vùng chúng ta vùng đáy cũ này nó làm cho tâm lý nhà đầu tư đang rất là lo lắng bởi vì chúng ta quan sát trong suốt thời gian vừa qua những cái điểm như này sau đó lại tiếp tục giảm và chúng ta thấy là những cái biến động như này biến động như này thị trường cổ hồi sau đó tiếp tục giảm và chúng ta không nhìn thấy là toàn cảnh thị trường tới đây nó diễn ra như nào câu chuyện ở đây nó là gì ạ bao nhiêu bạn thấy là có rất nhiều các cổ phiếu đã bị gì ạ gãy cái đáy này thị trường chung thì nó chưa gãy đáy nhưng có nhiều cổ phiếu đã bị gãy cái đáy này ví dụ chúng ta sẽ lấy một vài cổ phiếu đây ạ đây là cổ phiếu gì ạ SI thì khi mà cái đáy thị trường chung nó chưa tạo đáy nhưng cổ phiếu này đã bị phá vỡ đáy phá vỡ và đây chúng ta gọi là cổ phiếu yếu hơn thị trường yếu hơn thị trường chúng ta cũng thấy HCM đây là cái đáy của HCM nhưng cổ phiếu này đã bị phá vỡ phá vỡ cái đáy này và nó đang yếu hơn thị trường chung gọi là chỉ số VN Index chúng ta cũng có thể nhìn một loạt các cổ phiếu về gì ạ bất động sản hiện tại cũng đang giảm rất là sâu và chúng ta biết rằng là bây chúng ta nhìn về thị trường chúng ta mới biết rằng thị trường thì từ cái giai đoạn này, này là cái giai đoạn mà thị trường đi ngang thì cổ phiếu này tăng rất mạnh nhưng thị trường bắt đầu nó đi xuống một đoạn này thôi ạ thì cổ phiếu này gần như nó về đúng đáy của nó và hôm nay chúng ta có lẽ nhìn về cổ phiếu về đúng đáy của nó nên những cái cổ phiếu này là cổ phiếu rất là yếu cả nhà nhé. những cổ phiếu này cực kỳ yếu chúng ta có thể nhìn một vài các cổ phiếu như là gách chẳng hạn đấy chúng ta có thể quan sát một vài các cổ phiếu để chúng ta biết thế nào là cổ phiếu yếu thế nào là cổ phiếu mạnh để sau này chúng ta mua bán cổ phiếu thì chúng ta sẽ có góc nhìn tích cực hơn thì chúng ta cũng thấy là gách sau khi gặp về cái vùng đây chúng gọi là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh vào cổ phiếu gách tiếp tục đi xuống và chúng ta cũng thấy rằng là những cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là nó đi xuống mạnh hơn thị trường chẳng hạn như cổ phiếu CI nó đi xuống mạnh hơn thị trường và nó lại tiếp tục giảm tiếp tiếp tục giảm tiếp thì hôm nay có nghe một cái thông tin một số bạn có nói rằng là hãy tiếp tục nắm giữ cổ phiếu bất động sản trong nhiều năm nữa và sau đó có khả năng nó sẽ vượt đỉnh à, cũ như đợt này thế thì đây là cái, chúng ta gọi là đoán mò thôi ạ về cơ bản chúng ta gọi đoán đoán mò thôi nếu trong trường hợp một số cổ phiếu bất động sản nếu trong trường hợp mà nó huy động trái phiếu nhiều quá thì có thể sau một thời gian nó biến mất trên thị trường nên chúng ta làm gì chúng ta cũng gì ạ cần phải nắm rõ được cái tư duy thế thì ở đây việc chúng ta đang phải phân loại ra những cái cổ phiếu mà nó giảm mạnh hơn thị trường thị trường thì đang giảm đến đây ạ mà nó giảm mạnh hơn thị trường thì chúng ta tạm thời là chúng ta gì ạ né tránh đấy tuy nhiên hello tuy nhiên này tuy nhiên có hai dạng cổ phiếu mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà thị trường giảm mạnh và nó có sự biến động lớn dạng cổ phiếu thứ nhất là dạng cổ phiếu chứng khoán đây là dạng cổ phiếu mà nó có biến động rất là mạnh khi thị trường gì ạ à, thị trường tạo đáy có sự biến động mạnh dạng thứ hai là dạng cổ phiếu ngân hàng các bạn lưu lưu ý nhá còn những dạng cổ phiếu bất động sản thì thường gì ạ à, thường thì nó gì ạ à, nó vào chu kỳ tức là chu kỳ lạm phát cao thì thường nó sẽ biến mất trong khoảng thời gian khá là dài và nếu chúng ta nắm giữ những nhóm cổ phiếu dạng như vậy thì có thể nó kéo dài hai ba năm thậm chí bốn năm năm thì lúc đó chúng ta không biết là có trụ được được hay không nên chúng ta cần phải hiểu lưu ý là những cổ phiếu mà nó ở chu kỳ dài như này thì thường là chúng ta thấy là mỗi một chu kỳ nó giảm nó mất khoảng độ ba bốn năm và chúng ta thường là không trụ được các bạn nhìn đúng không ạ đây là thường chúng ta không trụ được nó lên là một chu kỳ rất là dài nhưng khi nó xuống thì một chu kỳ ba bốn năm và sau khi nó hồi thì nó cũng không biết rằng là có một số thì hồi vượt đỉnh cũ nhưng có một số thì không thể nào vượt qua đỉnh cũ được nên chúng ta lưu ý rằng cái nhóm cổ phiếu bất động sản nó có một cái đặc điểm như vậy hoặc là nhóm cổ phiếu mang tính là thép nó cũng tương tự như vậy để các bạn có thể hiểu cái điều này tại vì hôm nay chúng ta gọi là nhận định thị trường thì các bạn cần phải hiểu rõ rằng là những nhóm cổ phiếu thép sau khi nó kết thúc chu kỳ đấy ạ à, sau khi kết thúc chu kỳ thường nó phải mất nhiều năm đấy chẳng hạn cổ phiếu thép ở giai đoạn đầu tiên chúng ta thấy là nó cũng tăng rất là mạnh từ giá khoảng từ 7 và hình thành mẫu hình vai đầu vai và sau đó nó tăng rất là mạnh đây chúng ta gọi là một nhịp tăng sau khi một nhịp tăng này kết thúc đây là mẫu hình vai đầu vai thì cổ phiếu này sau đó điều chỉnh cũng mất khoảng độ 2-3 năm cổ phiếu mới à, quay trở lại chúng ta thấy không ạ 2 đến 3 năm cổ phiếu mới quay trở lại nên chúng ta tội gì phải đầu tư hai ba năm làm gì khi nào nó quay trở lại chúng ta mua đấy cổ phiếu thép nkg hay là hòa phát thì nó cũng tương tự như vậy thôi chúng ta cũng không thể nào nghĩ rằng là cổ phiếu sẽ tốt xong chu kỳ dài được đây là một chu kỳ cổ phiếu này từ giá từ 4 sau đó thì lên đến 17 ở đây chúng ta thấy là 47 44 16 tức là 4 cấp 4 lần thì sau đó cổ phiếu này cũng một chu kỳ giảm ở đây năm 2018 19 20 mất 2 năm để bước vào một chu kỳ giảm và chúng ta biết rằng là để 2 năm như này chúng ta thua lỗ rất là nặng và gặp những trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta trả giá rất là đắt chúng ta có thể nhìn vào chu kỳ trước cũng tương tự như vậy nếu một chu kỳ của cổ phiếu nó tăng từ năm 2009 đến 10 thì sau đó năm 10 10 1 12 cổ phiếu bước vào chu kỳ giảm vậy ở đây chúng ta sẽ thấy là cái nhóm cổ phiếu sản xuất thì thường chu kỳ nó rất là dài chứ chu kỳ giảm nó vẫn rất là dài nên nếu gặp các dạng như này thì chúng ta lưu ý là nếu cổ phiếu này đang bước vào chu kỳ giảm thì các bạn thì ạ hãy gì ạ thoát ra để chúng ta đợi chu kỳ sau có thể một năm có thể hai năm trước khi cổ phiếu bước vào chu kỳ mới còn việc mà chúng ta cứ mua ở trung bình giá xuống hoặc là nghĩ rằng là tích sản mua cổ phiếu ở đây thì không biết là các bạn sau khoảng 2-3 năm chúng ta còn giữ được cổ phiếu hay không thì cái này chúng ta cần phải xem lại tại vì cổ phiếu sẽ gì ạ à, tiếp tục đi xuống có thể hồi nhưng tiếp tục đi xuống trong một chu kỳ dài hơi hơn đấy là cái cổ phiếu gì ạ à, về liên quan đến sản xuất chúng ta lại quay trở lại một cái cổ phiếu dạng này hôm qua chúng ta cũng chia sẻ đây là cổ phiếu đấy ạ đây là cổ phiếu uh, tại vì tại sao chúng ta lại nói về chia sẻ cổ phiếu này ở cổ phiếu này thì các bạn thấy là hôm nay thì nếu các bạn để ý trên, trên cái thông tin thông tin thông tin đại chúng á thì cổ phiếu này là cái chủ hội đồng quản trị bảo là cổ phiếu này đang rất tiềm năng bao nhiêu bạn thấy là hôm nay chủ tịch hội đồng quản trị họ bảo là cổ phiếu này đang rất tiềm năng comment số 1 ạ ở đây chúng ta có thể xem cái một cái thông tin ở trên phương tiện thông tin đại chúng ở DG thì chúng ta thấy là uh, chủ tịch thì đang nói là rất tiềm năng và rất là tốt định giá sau này cực kỳ tuyệt vời nên khuyến nghị mọi người mua vào đấy là cái câu chuyện để chúng ta có thể biết rằng họ đang các bạn có thể search xe trên cái à, à, Nguyễn Duy Hưng hoặc là đây chúng ta người đồng hành thì hội đồng chủ tịch hội đồng của chị họ có chia sẻ là cổ phiếu này đang rất là hấp dẫn các bạn có thể quan sát theo dõi thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện này ai đang bán đây ạ chúng ta có thể nhìn là ai đang bán đây ạ vậy cổ công ty cổ phần phát triển thiên tân là ai ạ công ty cổ phần phát triển Thiên Tân là ai ạ? Các bạn có thể cho biết là công ty này là của ai? Các bạn thử xem là công ty này là của ai? Tại sao công ty này lại bán ra? Và ai là đang nắm giữ cổ phiếu này? Thế thì công ty này là công ty con của chủ tịch. Công ty con của chủ tịch Thiên Tân à, của cổ tịch Hòa Phát mà họ đã bán ra ở đây. Nên họ có nói rằng chúng ta đến cổ phiếu định giá tốt mua ở đây mà họ lại bán ở vùng này đấy đấy chúng ta cần phải thấy rằng là chúng ta phải cần phải hiểu rõ rằng là họ đang bán mà họ bán ở cái vùng này bên kia họ bán rất nhiều thế thì ở đây chúng ta thấy là một cái cổ đông lớn là địa ốc Him Lam và Thiên Tân họ bán ra và đây hai là người mà nắm giữ cổ phiếu này rất là lớn tại sao họ bán ra mà họ bảo chúng ta lại gì ạ hãy mua cổ phiếu này bởi vì họ định giá cổ phiếu rất là tốt trong tương lai thế thôi ạ các bạn thấy thế thì điều gì ạ các bạn có nhận nhận ra điều này không ạ nếu bạn nhận ra điều comment số 2 cái Dũng chỉ nói sự thật thôi còn đúng với sai chúng ta tự tự nghĩ ạ tại vì đây là sự thật sự thật đấy sự thật đó là gì vậy tức là nếu trong trường hợp nó cổ phiếu nó tốt mà nó gì ạ nó thành nó là cổ phiếu mà rẻ hời thì tại sao người ta lại bán rất nhiều ở đoạn đó còn khi mà cổ phiếu lên đây thì họ cũng gì ạ không không nghĩ là cổ phiếu lên đến đây bởi vì nhà đầu tư nó quá hung hăng tức là cái cổ phiếu là mang tính đầu cơ quá cao nên họ gì ạ đây là bán đấy họ bán rất nhiều 6 triệu cổ phiếu ở đây thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ câu chuyện ở đây là chúng ta thiếu kiến thức thì chúng ta sẽ nên gặp những cổ phiếu này thì chúng ta sẽ gì ạ nếu gặp những cổ phiếu này thì chúng ta hiểu đơn giản đó là đây không phải lúc mà chúng ta bắt đáy đấy không phải bắt đáy tại vì anh chị em bắt đáy thì cũng mất tiền thôi có thể hồi thì chúng ta cũng mất tiền Thế câu chuyện mà chúng ta đang quan sát ở đây Dũng muốn nói anh chị em đó là thị trường có thể tạo đáy đấy thị trường có thể tạo đáy thế thì khi thị trường tạo đáy chúng ta nhìn kỹ hơn ở đây ạ thế thì cái việc mà cổ phiếu cái quá trình là chúng ta gọi là phiên đỡ cung ở đây khối lượng lớn và phiên bùng nổ theo đà ở đây sau khi bùng phiên bùng nổ theo đà ở đây thì việc mà không có dòng tiền tham gia vào không có dòng tiền tham gia vào đấy không có dòng tiền tham gia vào nên quá trình cần phải rũ bỏ rất là mạnh nếu quá trình rũ bỏ này khối lượng lớn anh chị em có thể comment cho Dũng ạ nếu cái quá trình để rũ khối lượng lớn giảm mạnh thì làm sao và hôm nay thì chúng ta thấy là nó rũ nhưng khối lượng nhỏ biên độ ở đây chúng ta gọi là thực tế một cái biên độ lớn nhưng khối lượng không bị bán tháo và đây chính là cái điểm mà chúng ta cần lưu ý tuy nhiên thì không phải là chúng ta sẽ mua bừa bãi ở đây đâu ạ đấy chúng ta sẽ thấy ở đây thì câu chuyện ở đây chúng ta sẽ thấy một cái điểm mà mà đã có dòng tiền lớn tức ở đây không phải dòng tiền lớn nhưng không có sự bán tháo ra ở đây không có sự bán tháo ở đây nên khi mà cổ phiếu không có sự bán tháo ở đây xét về đáy thì nó, nó đã gãy đáy chưa hiện tại chưa gãy đáy hiện tại nó chưa gãy đáy ở cái phần này nhưng chúng ta gọi là phiên này gọi là phiên gì ạ nếu anh chị em gọi là cái gì ạ khi mà bị rũ bỏ kiểm tra đáy mà lại không bị bán bán tháo thì đây chúng ta gọi là test cung test cái lượng cung ở vùng này khi test lượng cung này nếu test cung xong mà nó xác nhận thì sao? Đấy. Nếu test cung xong thì nó xác nhận khối lượng lớn giá tăng mạnh thì sao đấy thế thì ban nãy chúng ta đang thấy rằng là rõ ràng là nếu bình thường là anh chị em đang thấy rằng là thị trường còn tiếp tục giảm tiếp đúng không nếu ai thấy là comment thị trường tiếp tục giảm tiếp chúng ta cứ comment một cách tự do nhá chúng ta đừng tiếp tục đừng có nghe dũng nếu ai trong đầu ban nãy á, từ cái lúc mà ban nãy trở đi chúng ta thấy thị trường tiếp tục giảm tiếp thì comment số 1 đây Dũng sẽ phân tích cái điều này cho nó một khách quan à, khách quan còn ai nghĩ thị trường có thể là tạo đáy con số 2 chúng ta mang tính chất là để chúng ta lấy một cái một con số khách quan nhất tại vì các bạn là cái người mà Dũng sẽ xử uh, xử lý theo cái tâm lý ở chỗ này thế thì phần lớn chúng ta đang thấy rằng là thị trường tiếp tục giảm tiếp chúng ta đang lo lắng chúng ta đang rất là mệt mỏi và chúng ta sẽ không giữ cổ phiếu nữa vì khi chúng ta không muốn giữ cổ phiếu nữa và chúng ta đang muốn bán cổ phiếu thì cổ phiếu nó đã ở cái vùng này nên dẫn đến là cái việc mà so sánh giữa cái người nắm giữ cổ phiếu này đúng không giữa người nắm giữ cổ phiếu người ta đã bán hết ra rồi thì cái khả năng xác định đáy ở đây cao không anh em ơi anh em có hiểu không ạ khi mà các nhà đầu tư họ đã nghĩ rằng là đáy rồi và cái việc mà cổ phiếu đang test cái đáy này khối lượng nhỏ thì theo cái hành vi tâm lý thì khả năng xác suất cao nó là đáy anh chị em hiểu không ạ tức là dũng không thể biết được cái điều này nhưng dũng từ cái comment của chúng ta dũng có thể một là có hai cái yếu tố yếu tố thứ nhất là nó test lại khối lượng thấp cái thứ hai là gì ạ phần lớn anh em đang là tiêu cực nếu số đông chúng ta đang là tiêu cực thì khả năng là đáy là cao đấy thôi phân tích đơn giản đấy ạ thế thì ở đây chúng ta thấy là thị trường nó không đúng với số đông nhà đầu tư nó không đúng với số đông nhà đầu tư thế thì tất cả chúng ta thấy là tất cả chúng ta đang bị cô margin thì chúng ta bán bán thì cái số lượng cổ phiếu chúng ta bán ra rất nhiều đúng không ạ thế ở đây chúng ta không phải hy vọng đâu ạ cái việc này chúng ta cần phải xem theo dõi thêm ạ thế thì bây giờ chúng ta thấy là hôm nay cái tiêu đề là thị trường hồi phục nhưng rủi ro vẫn rất là cao anh xem nhá thị trường hồi phục nhưng rủi ro vẫn rất là cao chứ không phải là hồi phục để mua đâu ạ nên chúng ta lại cần phải theo dõi thêm để chúng ta biết rằng là vậy trong trường hợp nếu sau khi test đáy chúng ta là kịch bản thứ nhất nhé kịch bản thứ nhất là sau khi test đáy mà nó hồi phục với khối lượng lớn sau khi test đáy hồi phục với khối lượng lớn nó có test đầu tiên là điều kiện đầu tiên nó phải là test test đã kiểm tra test ạ test đáy mà hồi phục đầu tiên với khối lượng lớn thì xác suất thành công nó mới cao còn trong trường hợp test mà gãy thì sao test đáy này, này nhưng nếu trong trường hợp mà ngày mai nó không giữ được mà nó gãy tiếp thì câu chuyện sẽ gì ạ nó lại là chuyển sang một giai đoạn giảm sâu hơn nhưng khi mà chúng ta hiểu đơn giản là tâm lý về cơ bản chúng ta đo tại vì cái cái xác suất này không biết là chúng ta comment nó có chính xác hay không nhưng nếu chúng ta comment một cách chính xác thì phần đông mọi người đang ở trạng thái tiêu cực nha phần đông mọi người đang trạng thái tiêu cực đang cần phải bán đang cần phải thoát ra khỏi thị trường mà thị trường lại có một cái phiên test cung như này thì về cơ bản mà tâm lý nó mang tính chất tích cực khi mà mang tính tích cực nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ không mua ở đây và chúng ta cần phải gì ạ một là các bạn cần phải nó phải cần xác nhận ở đây đúng không xác nhận ở đây với khối lượng lớn và giá tăng mạnh nhưng về cơ bản thì sau khi xác nhận với khối lượng lớn và giá tăng mạnh đây là cái cái mà chúng ta cần lưu ý này không lại lại cuối cùng lại lại dính đòn là bị thua lỗ thật nặng đấy ạ các anh chị em nhớ ở đây chúng ta cần hiểu đơn giản tại vì đây là cái quan điểm cá nhân của Dũng nên thực tế là Dũng cũng không muốn cho anh chị em uh, tham gia vào vùng này tại vì chúng ta đang là ờ, chúng ta gọi là kiều kiều mới nhưng Dũng phân tích cái này để chúng ta gì ạ hiểu thật tại sao Dũng lại phân tích được cái điều này và xác suất nếu đầu tư xác suất khả năng thành công sẽ cao hơn anh chị em anh em hiểu không ạ các bạn chỉ quan sát theo dõi thôi đúng không quan sát theo dõi thôi bây giờ chúng ta xem là cái tỷ lệ như này thành công bao nhiêu và chúng ta sẽ thấy là cái cái phản ứng mà Dũng chia sẻ nó khác hơn so với cái việc mà chúng ta đang quan, quan tâm ngoài kia đầu tiên là chúng ta thấy có một lượng lớn cổ phiếu đã bán bán một cách mọi cái giá để bán các thông tin tiêu cực về nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục diễn ra và phá vỡ tất cả các vùng hỗ trợ đấy là cái đầu tiên nó tạo ra sự hoảng loạn rất là lớn à, lý do thì đơn giản thôi ạ bởi vì thực ra là đã có một một số các tín hiệu có thể bị thanh tra Dũng không biết nhưng khả năng bị thanh tra nên nó dẫn đến là các cổ phiếu về gì ạ một số các truyền thông bắt đầu đưa ra những tín hiệu mang tính chất là à, công bố là kiểm tra cổ đông nọ kiểm tra cổ đông kia đấy cái thứ nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy tại vì khi mà bác quyết bác bị, bắt thì chúng ta cũng thấy rằng là điều gì diễn ra bác bảo là bác chả vấn đề gì cả nhưng một vài hôm sau thì thấy bác vào kho đấy thế thì một vài cổ phiếu chúng ta cũng thấy rằng là họ bảo là họ không họ khuyến nghị chúng ta mua vào không vấn đề gì đâu nhưng khi mà chúng ta hiểu rõ là chúng ta nắm giữ cổ phiếu chúng ta càng nắm giữ cổ phiếu thì có nhiều lúc cổ phiếu nó đang gì ạ ở mỹ có những cổ phiếu nó nó lên đến gì ạ lên đến hai ba trăm đô cuối cùng nó chỉ vào về một vài sen thôi ở việt nam có những cổ phiếu lên mấy trăm mấy trăm triệu mấy trăm nghìn một cổ phiếu nhưng bây giờ nó chỉ một vài nghìn một cổ phiếu thôi nên không có tốt có xấu và quan trọng ở đây là chúng ta đang học cách để chúng ta phân tích về đáy và đỉnh thôi ạ khi mà cái việc mà nó tạo ra cái vùng này thì khả năng nếu xác nhận khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì đây cho chúng ta biết rằng là khả năng thị trường có thể có những hồi những cái nhịp hồi này chúng ta biết là cái nhịp hồi này nó lại tiếp tục tiến đến cái vùng này đây là cái vùng kháng cự rất mạnh thường khi nó đến cái vùng kháng cự rất mạnh nên phần lớn nhà đầu tư không có kinh nghiệm nhé phần lớn nhà đầu tư không có kinh nghiệm thì lãi thì không lãi được bao nhiêu nhưng chết lại chết nhiều hơn đó chết lại chết nhiều hơn nên ở đây Dũng phân tích để cho các bạn hiểu rõ về quy luật cung cầu thế thì với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta thì chúng ta cần hiểu đơn giản đó là gì ạ à, chúng ta quan sát một vài cổ phiếu như giả sử như là những cái cổ phiếu này chúng ta có thể mua được không chẳng hạn chúng ta nhìn thấy là những cổ phiếu đang trong một chu kỳ giảm sâu như này nó đang tiếp tục giảm sâu như này thực tế hôm nay có dòng tiền nó tham gia vào nhiều hơn so với gì ạ hôm qua cái tựa biến động của nó giảm ít hơn nhưng cơ bản thì nó vẫn đang xuống giảm nó hồi như này và hồi như này không có tác dụng gì cả nên chúng ta thấy nó hồi chúng ta cũng không nên bắt đáy và phần lớn chúng ta bắt đáy tất cả quá trình bắt đáy trong suốt thời gian vừa qua đều là bị thua lỗ S ở giai đoạn trước thì chúng ta bắt đáy chúng ta thành công bắt đáy là thành công bắt đáy là thành công bắt đáy lần nào cũng thành công và bắt đáy là cả thành công nhưng giai đoạn này chúng ta lại là ngược lại bắt đáy là cháy tài khoản bắt đáy bất cứ thời điểm nào là cháy tài khoản cứ bắt đáy là cháy tài khoản vậy các bạn thấy là rõ ràng chúng ta cứ mua là bị cháy tài khoản mua là mất tiền tại sao chúng ta lại tiếp tục mua đấy là cái câu chuyện của những cái cổ phiếu dạng này và chúng ta cũng thấy rằng là trong cái dạng cổ phiếu về chứng khoán thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng đây là có dòng tiền lớn tham gia vào đấy trong rất nhiều cổ phiếu mà chúng ta đang nhìn thấy là thị trường bình thường nó đang có một xuống giảm rất mạnh thì hôm nay chúng ta thấy là bắt đầu nó đã xuất hiện có những cổ phiếu tăng và có những cổ phiếu giảm vậy khi mà có cổ phiếu tăng cổ phiếu giảm như này thì về cơ bản những cổ phiếu giảm sàn như này có thể nó tạo ra những cái hồi nhưng về cơ bản chúng ta sẽ thấy là không tham gia Đấy, không tham gia những cái cổ phiếu kể cả những cổ phiếu ri này nó hồi thì chúng ta cũng thấy là sau khi nó hồi nó cần rất nhiều thời gian để tái tích lũy tất cả những cổ phiếu nó giảm sàn như này nó cần rất nhiều thời gian để tái tích lũy nhưng nó không lên ngay được nên các bạn lưu ý là chúng ta cũng gì ạ hạn chế tham gia những cổ phiếu mang rất là giảm sàn bởi vì nó có hồi thì nó cũng không không hồi được nhanh thế thì câu chuyện ở đây là câu chuyện một loạt các cổ phiếu lớn như này vậy chúng ta có mua được cổ phiếu nào hay không về mấu chốt thì gần như là không mua được cổ phiếu nào trong khi có nó hồi đấy về mấu chốt là không mua được cổ phiếu nào sau khi nó hồi và nếu một cách mà chúng ta gọi là một nghìn cổ phiếu nha chúng ta gọi là một nghìn cổ phiếu thì thực tế mang tính chất là khách quan mà đây Dũng đang đang chia sẻ mang tính chất để chúng ta thấy là uh, cái xử tỷ lệ xác suất thành công đó, thì chúng ta có thể comment nếu trong trường hợp mà khách quan thời điểm này tỷ lệ xác suất thành công cổ chắc có lẽ chỉ mỗi một cổ phiếu là có thể mang tính là khả năng thành công cao thế thì chúng ta thấy là chúng ta đầu tư khả năng thành công được cao không ạ chúng ta đầu tư khả năng thành công được cao không ạ tại thời điểm này nó có lên hình chữ V khoảng 3 phiên đến phiên thứ tư nó điều chỉnh nên một loạt các cổ phiếu thì chúng ta thấy là dù là trường đi lên thì nó có mỗi cổ phiếu này đây đấy chủ phiếu là HCM là cổ phiếu mà nó mạnh hơn thị trường nó mạnh hơn dòng cổ phiếu vậy thứ nhất là cổ phiếu này nó mang tính tài chính đây là cổ phiếu tài chính à, khi mà cổ phiếu tài chính này mà nó hồi khối lượng lớn có thể nó sẽ test lại có thể nhé có thể test lại nhưng cái xác suất thành công để nó hồi so với tất cả cổ phiếu khác là cao hơn rất nhiều cao hơn rất nhiều nên nếu ở đây chúng ta thấy là cả một loạt các cổ phiếu như này thì hiện tại nha hiện tại dù là chúng ta đang nói là thị trường nó có hồi mang tính tích cực nhưng rõ ràng là chúng ta không phải là cuộc chơi cho chúng ta ở đây đặc biệt là các nhà đầu tư mới tham gia thị trường dù thế còn tiếp tục theo dõi xem là cổ phiếu nó tại hình thành gì ạ à? mô hình hay đáy không tách tay cầm hay không hoặc là à, mô hình gì ạ à? vai đầu vai tất cả những mô hình này chúng ta cần thêm thời gian để hiểu rõ hơn quan trọng là gì ạ ở đây chúng ta đang thấy là thị trường chúng ta đang ngõ từ khóa là thị trường có thể tạo đáy trong một hai phiên tới tức là nó sẽ tạo ra sóng hồi một hai ba phiên nhưng về cơ bản để chúng ta mua được chúng ta thành công được trong lúc này với chúng ta là rất là khó đặc biệt là các anh em mới tham gia thị trường rất là khó và Dũng chỉ có duy nhất một cái cổ phiếu đấy các bạn thực ra chúng ta cũng không thể mua được các bạn duy nhất cổ phiếu này nếu mà nó có tăng thì từ giá khoảng độ 8, 18, 19 ấy, thì nó lên đến 24 tức khoảng độ 20%. Đấy 23 24 này, 20% trong khoảng này là cổ phiếu mà nó mang tính nó khỏe hơn trường. Có thể cổ phiếu có cổ phiếu nó cũng tương tự như vậy nhưng cổ phiếu này vừa chia nên nó cũng uh, cái tỷ lệ xác suất mà dũng không khoái lắm tại vì cổ phiếu này khối lượng thì nó cũng không đạt Đấy, nó tăng khối lượng không đạt và phía trên này thì cái tỷ lệ khối lượng lên áp áp lực bán ra rất lớn và nếu trong trường hợp thì chúng ta gọi là cổ phiếu thứ hai thôi nhưng về cơ bản thì trong tất cả các cổ phiếu thì chỉ có một cổ phiếu số 1 là chúng ta thấy là nếu mà đầu tư tỷ lệ rủi ro nó rất là sâu nên anh chị em hãy tiếp tục theo dõi trong vết A thì những cái việc mà rũ bỏ lần một rũ bỏ lần hai dần lần ba sau đó nó mới tăng thì lúc đó chúng ta mới gì ạ à, có thời gian để phân tích kỹ nhưng trong hôm nay thì chúng ta chỉ nhìn thấy rằng là thị trường có thể tạo đáy sóng hồi nhưng không phải dành cho chúng ta để chúng ta mua bắt đáy nó sẽ không bắt đáy thời điểm này bởi vì nếu hồi duy nhất đấy một vài cổ phiếu được T3 T4 mà chúng ta mua vào thì chúng ta sẽ gì ạ có thể gặp những rủi ro nhất định còn anh chị em nào bây giờ đã gì ạ đến cái vùng này rồi đấy thì khi mà cổ phiếu mà nó hồi tức là sau khi đến cái vùng này đã trụ đến vừa thì cổ phiếu phiếu nó hồi thì nên giảm bớt tỷ trọng đi nha nó hồi thì nên giảm bớt tỷ trọng ra không phải là hồi để chúng ta mua vào tất cả quá trình hồi này đấy, trong một số kỳ, kỳ hồi thì chúng ta giảm bớt tỷ trọng ra chứ không phải chúng ta mua vào tại này còn khi mà cổ phiếu hình thành những mẫu hình vai đầu vai ngược hay đáy thì lúc đó chúng sẽ chia sẻ kỹ hơn nhưng ở trong video này để cho chúng ta biết rằng là nó có hồi nhưng cũng phải là cứ hồi là chúng ta mua vào thành công nên câu chuyện đó là gì hồi để nếu trong trường hợp chúng ta đang có cổ phiếu thì chúng ta giảm tỷ trọng và anh chị em nào mới tức là đang có tiền mặt chưa đầu tư đi nào thì có mỗi là lưu ý cổ phiếu HCM hết còn những cổ phiếu khiếp nó đang giảm sàn nó vẫn đang rất là xấu thì trong trường hợp chúng ta mua nó sẽ tại vì cổ phiếu dẫn đầu thị trường nó khỏe hơn thị trường thì chúng ta mua những cổ phiếu dẫn đầu bao giờ xác suất thành công rất là cao còn cổ phiếu nó đang vẫn giảm sàn nó đang vẫn là xấu thì chúng ta tuyệt đối không mua tuyệt đối không mua vào bởi vì mua vào được 5 ờ, 6 phần trăm nhưng sau 3 phiên là chúng ta lại lỗ ngược lại và chúng ta không có cơ hội để lấy ra đấy là lý do các bạn cần lưu ý thì hôm nay thì chúng ta tổng kết của cái cái cái video ngày hôm nay tức là về cơ bản thì tại sao Dũng lại nói là cái cái việc mà thị trường có thể tạo đáy hoặc có thể hồi để chúng ta hiểu đơn giản là ai có thể phân tích được cái điều này khi mà thị trường ngày mai nó tăng mạnh khối lượng lớn giá tăng mạnh thì nhiều cổ phiếu nó sau 3 phiên là nó lại tiếp tục kéo lên đến vùng kháng cự mạnh này đấy sau đấy khi ba bốn phiên chẳng hạn thế nhưng tuy tuy nhiên thì không biết chúng ta có trụ được t 3 hay không đấy không biết chúng ta có trụ được t 3 hay không đấy là câu chuyện của chúng ta nếu chúng ta trụ được t 3 thì có khi là t 4 t 5 về có thể chúng ta cũng không được lãi bao nhiêu bị thua lỗ thế thì kịch bản ở đây đó gì ạ cái số lượng cổ phiếu để sau khi mà chúng ta gọi là nó hồi vào ngày mai và nó lên đến vùng này có lãi thì gần như là đếm trên đồng ngón tay còn trong trường hợp các cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta hiểu đơn giản là những cổ phiếu mà giảm sâu vừa rồi nó hồi thì chúng ta cũng nhân cơ hội để giảm bớt tỷ trọng bán ra bởi vì lúc này chúng ta lại kỳ vọng là sẽ có một cái tâm lý là đấy nó lên chúng ta không được mua cổ phiếu giá rẻ nó lên chúng ta bỏ qua cổ phiếu giá rẻ và chúng ta không muốn bán ra và sau đó cổ phiếu lại tiếp tục giảm xuống cổ phiếu lại tiếp tục giảm xuống và chúng ta cứ mua trung bình giá xuống trung bình giá xuống thì sau một thời gian chúng ta sẽ không còn tiền để mua cổ phiếu nữa hết hết tiền để mua cổ phiếu và cổ phiếu nhiều cổ phiếu sau hết một chu kỳ nó gần như biến mất thị trường và mỗi một chu kỳ tương tự như vậy các bạn lưu ý nha mỗi một chu kỳ cổ phiếu biến mất trên thị trường sau mỗi một chu kỳ nên chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là bạn càng ở lâu trên thị trường thì bạn rất là rủi ro Dũng phân tích một cái cổ phiếu này cho một bạn à, hỏi PNG thì Dũng sẽ phân tích cho bạn nhanh thế thì cổ phiếu này để bạn hiểu đơn giản thế này đây là cổ phiếu nó vượt qua đỉnh vượt qua đỉnh với khối lượng lớn này và chúng ta đang thấy là biến động lớn ở đây biến động rất là lớn ở đây khi nó rơi và nó rơi đây là một cái biên rất là lớn biên rất là lớn với khối lượng lớn à, xin lỗi ạ đây là biên độ lớn với khối lượng lớn thì thực sự là gì ạ nó hồi là cơ hội để bạn bán ra nó hồi là bạn bán ra tại vì thực ra cổ phiếu mà đang giao động lớn như này tức là nó không có cái cổ đồ cổ đông cam kết với cổ phiếu các bạn hiểu đơn giản là cái cổ đông nó không cam kết với cổ phiếu nên nó có giao động lớn này vì nó giao động lớn như này nên nó hồi là tốt nhất là bán ra tại vì cổ đông mà nó nếu nó cam kết nó giữ giữ cổ phiếu rồi nhưng cổ đông này là cổ đông nó rất là gì ạ là là cái sự trung thành nó rất là thấp nó giống như cổ đông của DG ấy nó trung thành cực kỳ thấp khi mà cổ phiếu họ đầu tiên họ sẽ gì ạ giữ giữ giữ sau đó thì đến mức bây giờ có hô hào đến mấy thì họ cũng bán ra đấy có hô hào đến mấy lại bị họ họ lỗ quá nhiều rồi đấy, cái nhóm đấy họ lỗ quá nhiều rồi lần, lần trước thì chúng ta thấy là họ trở thành những thiên tài đầu tư chứng khoán và kiếm được nhiều tiền nhưng sau đến bây giờ thì đấy, có rất nhiều nhiều rất nhiều nhà đầu tư có nhà đầu tư mất 8 tỷ từ nhóm cổ phiếu đó ờ, trung bình là ba bốn tỷ thì rất là nhiều đấy các bạn có thể hỏi xung quanh những người bạn của bạn để biết rằng là trước đây họ cũng kiếm được ờ, khá khá nhưng sau đó thì đang lãi đến mấy mấy mấy trăm phần trăm thì bây giờ lại lỗ ngược lại mấy trăm phần trăm rồi thì chúng ta hiểu đơn giản là à, với cái việc khi họ đầu tiên họ rất là trung thành nhưng sau này thì họ sẽ không trung thành nữa nên cổ phiếu mà nó biến động lớn như này tức là cái cổ đông nhỏ lẻ nó không trung thành nữa và việc mà nó lên là họ bán lên là bán chúng ta rủi ro rất là cao cổ phiếu thứ hai chúng ta cũng thấy là NT2 chẳng hạn thế là cổ phiếu NT2 chúng ta nói à, thêm một vài cổ phiếu đó là cái cổ phiếu này nó cũng đang gì ạ hôm trước các bạn thấy là các bạn có nhớ không ạ cổ phiếu này Dũng có chưa nói là có mua không ạ các bạn nhìn đúng không ạ gặp cái này là gì ạ cái này nói trước rồi đúng không tức là khi mà cổ phiếu từ cái điểm này từ 24 lên 29 rồi các bạn đều biết rằng là Dũng đã nói phải bán ra đúng không các bạn có nhớ không ạ tức là cổ phiếu này đều phải bán ra đấy đấy thì đây là chúng ta cũng thấy là đây là những cổ cổ cổ cổ đông rất trung thành đấy 9 tỷ về còn 600 thì tiền nó đi đâu ạ theo các bạn tiền đi đâu tiền nó đi đâu ạ vậy 9 tỷ còn còn 800 thì tiền đi đâu đấy chúng ta hỏi là tiền nó đi đâu và nhà đầu tư sẽ gì ạ Dũng Văn đang vẫn nói câu chuyện đó là nhà đầu tư chúng ta rất là gì ạ là hảo hảo tâm vậy từ thiện cho một nhóm nào đó đấy từ thiện cho một nhóm nào đó nên lái hay là nhóm tạo lập họ chỉ đơn giản cho chúng ta vào vào gì cho chúng ta vào giúp kín giúp hở sau đó cho chúng ta phong chúng ta một một một cái tên anh hùng nào đó là xong đơn giản đấy ạ và cái này nó là câu chuyện của hoa lan đấy lần nào sau này chúng ta sẽ làm cái cái câu chuyện của các cái, cái nhóm đầu cơ chúng ta sẽ biết hoa lan nó cũng làm tương tự như vậy tức cái hoa lan hoa lan ờ, mà chúng ta thấy là ở việt nam chúng ta đang vào đồi sốt ấy, thì bên trung quốc nó nhiều lắm tức là bao nhiêu cũng có nhưng nó tạo ra những cái xôn cướp ảo Việt Nam cổ phiếu DG cũng thế thôi cổ phiếu L14 DG CO nó cũng rất là nhiều nên nó luôn luôn tạo ra những con sự ảo và chúng ta là cái người mà không nắm rõ được sự sốt ảo ở đây cổ phiếu này cũng tương tự như vậy nó lên này nó không đạt khối lượng lớn nó không đạt nó gãy như này thì những cái cổ phiếu này là gần như là rủi ro rất là cao đấy thì các bạn biết rằng là những cái cổ đông nó không trung thành nó không trung thành thì khả năng gãy rất là cao tất cả những cổ đông hiện tại nó đang không trung thành khi cổ đông không trung thành thì nó biến động rất là lớn và biến động lớn thì chúng ta sẽ không mua nữa đơn giản như vậy nó biến động lớn thì chúng ta không mua nữa khối lượng lớn biến động lớn chúng ta không mua nữa nên bạn có là ai thì bạn cũng thấy rằng là những cái cổ phiếu mà các bạn đang nắm giữ ở đây thì thực tế các bạn có hỏi thì chúng ta cũng thấy là cổ phiếu này đã nói là nó nó nó giảm chưa đấy thế thì tất cả những cái điều này nếu bạn nào dũng tin chắc là bạn nào học về của dũng thì đều biết là cổ phiếu này ạ đều cần phải bán ra cổ phiếu này đều phải bán ra nhưng tại sao họ vẫn mua vào bởi vì hôm hôm qua có một bạn mà nói là em biết rằng là uh, em nghe thầy là là bán ra hết nhưng khi em vào nhóm thì em lại không không kiềm chế được bản thân mà em vẫn cứ giao dịch đấy tại vì họ cứ nói rằng là ờ, không mua thì không phải là anh hùng không mua không phải là cái người mà tiên phong thì bạn ấy nhảy vào mua vào bởi vì vào trong đó thì thấy vui nhưng vui thì mất tiền đơn giản thế thôi ạ thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây thế thì à, tổng kết của cái cái phim hôm nay thì mọi người dũng có một cái cảnh báo như này này thị trường có thể hồi đấy chúng ta đang lo lắng sợ hãi đúng không thì thị trường hồi thế thì tại sao lại nói hồi ở vùng này ý nghĩa của vùng hồi như này làm gì ạ hồi để chúng chúng ta thấy là cái việc lựa chọn cổ phiếu để tạo ra sóng đợt này nó là ít cái cái lựa chọn cổ phiếu để để mua cổ đợt này nó cực kỳ ít nên hồi là gì ạ hồi không phải là hồi không phải là để để để mua mà hồi để gì ạ chúng ta phân tích một vài cổ phiếu để chúng ta bán ra còn những cổ phiếu như gap những cổ phiếu như là ri cổ phiếu này nó cần thời gian để để gì ạ để xem cái nhóm cổ đông đấy còn trung thành hay không thì lúc này chúng ta cần phải thêm thời gian tức là chúng ta thấy là cổ đông cổ đông nó còn lỏng lẻo nó biến động lớn thì chúng ta sẽ gì ạ tốt nhất là chúng ta không đầu tư với nhóm cổ phiếu đó khi nào nó ổn định tức cái nhóm cổ phiếu cổ đông nó gọi là nó không trung thành nó bị bán ra hết thì lúc này nó sẽ có những cổ đông trung thành thì nhóm cổ đông trung thành này tùy thuộc vào dạng cổ phiếu có những cổ phiếu đông trung thành giả sử như DG mấy đoạn trước họ mua giá 10 thì sau đó 120 họ lãi hơn 1.000% phần trăm nhưng thật này cổ đông trung thành họ mua giá 70 60 thì lần này họ lỗ rất nặng nên ở đây chúng ta thấy là cái cổ đông trung thành chúng ta phải biết chúng ta đang mua chu kỳ nào xu hướng nào chứ không phải là chúng ta cứ mua theo cái góc mà chúng ta đấy thế thì ở đây tất cả cái điều này cổ phiếu khi nào nó tích lũy tái tích lũy chúng ta mua vào còn nó không có chúng ta sẽ bán ra tại vì dũng có theo mọi theo dõi một cái video của một cái bạn nào đó bạn có nói rằng là thị trường lúc này chúng ta nên tập trung vào những cổ phiếu về điện tập trung vào những cổ phiếu liên quan đến uh, uh, phòng thủ nhưng khi mình phân tích các nhóm cổ phiếu đó thì nó cũng địa nó cũng có vấn đề đấy chẳng hạn nó có vấn đề đây là chúng ta gọi là những cổ phiếu liên quan đến phòng thủ đấy ạ thì nó đang có vấn đề ở đây thì nếu chúng ta mua vào là chúng ta sẽ có thể bị đứt hoặc là cái cổ phiếu ri này nếu chúng ta mua ở lúc này biến động lớn như này mà nó không có quá trình tái tích lũy thì nó vẫn có thể bị đứt đây ạ nó đang rất là lỏng như này thì có thể bị đứt rất là lớn tại vì nó đang lớn như này các bạn thấy là khi nó biến động lớn này Dũng không bao giờ cho phép chúng ta nhà đầu tư mua ở đây hoặc là chúng ta có thể thấy ANV nó đang biến động lớn như này thì không phải là cổ phiếu phòng thủ là chúng ta mua vào nên chúng ta cứ thấy rằng là phòng thủ mua vào hay là thế giới di động FPT đây là không phải là lúc chúng ta mua vào nên hồi chúng ta đơn giản là hồi nghe ở đây là gì ạ giảm bớt tỷ trọng đi hồi đây chúng ta sẽ giảm bớt tỷ trọng đi giảm bớt tỷ trọng đi giảm bớt tỷ trọng đi đấy là anh chị em đang nắm giữ tại vì dũng không nắm giữ nhưng đang dũng đang ở góc nhìn là nếu anh chị em mà đang trong trạng thái mà đang nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta cũng thấy rằng là hồi đấy chúng ta giảm bớt tỷ trọng đi còn những cái lúc nào mà nó hình thành xu mới nó tạo ra đáy mới nó tạo ra những cái nền tảng chắc chắn thì Dũng sẽ xuất hiện kịp thời để giúp chúng ta còn bây giờ chúng ta sẽ gì ạ thấy rằng là cái việc mà để hồi để vượt qua những cái vùng kháng cự lớn như này thì rõ ràng là một thử thách rất là lớn nhé thử thách rất là lớn nên cái này nó sẽ dẫn đến nó kiểu dạng như này nó hồi sau đó nó có thể test lại đấy test lại sau đó nó hồi đấy có thể nó test lại thậm chí là bị gãy kênh đấy một số trường hợp gãy kênh và sau khi gãy kênh làm gì ạ sau khi gãy kênh gãy cao kênh xong thì nó tăng là nó tăng đục một biệt mạch lên tít phía trên luôn nên chúng ta thấy là những quá trình này nó kéo lên nó rũ kéo lên lại rũ và nếu quá trình này tới đây nó tạo ra một cái quá trình tích lũy thì đây chính là cổ phiếu trong chu kỳ mới còn nếu nó không tích lũy còn tiếp tục gãy thì chúng ta đành chấp nhận đấy ạ tiếp tục gãy nên mỗi một giai đoạn không phải là chúng ta cứ nắm giữ và quan trọng chúng ta phải biết là cổ phiếu đảng đâu thế thì chúng ta sẽ hiểu đơn giản đó gì ạ đây chưa phải là lúc mua trong trường hợp nếu mà tích cực nhất Dũng đang đang nói cho chúng ta thấy là tích cực nhất đấy có thể tích cực nhất thôi nhưng cái tỷ lệ vẫn rủi ro thì có mỗi cổ phiếu HCM nhưng bây giờ có hàng nghìn của nhà đầu tư ở đây thì không biết rằng là nó sẽ như thế nào Dũng ví dụ như thế thôi như để chúng ta hiểu đơn giản nó là gì ạ có tích cực nhất thì chúng ta chỉ có một hai cổ phiếu thôi nên rõ ràng là chúng ta là nhờ không có kỷ luật không hiểu rõ về vận động thị trường thì chúng ta vẫn có thể mất tiền như chơi thế thì trong một xuống giảm thì hồi để bán ra chứ không phải hồi để mua vào còn khi mà thị trường tạo đáy để bùng nổ kéo đà tiếp tục nhịp sau nữa thì Dũng sẽ tiếp có video để giúp chúng ta xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo vào ngày mai xin chúc chúng ta có những quyết định tốt nhất trong quá trình đầu tư của mình xin cảm ơn